À, lời nói đầu tiên thì em xin ờ, gửi lời chào đến anh đến chị đến toàn thể các uh, quý khán giả đang xem uh, trực tiếp tại trường quay cũng như đang xem đài ạ. À. Em uh, tên thật là Nguyễn Dương, ừ. nghệ danh của em là Yun Bin. Em hiện tại đang là đạo diễn hai mấy tuổi Biên? Dạ, tuy rằng rất là nhiều người nói em là lái máy bay nhưng mà thật sự là em chỉ mới có 28 tuổi thôi Bây giờ chúng ta coi coi bạn này bao nhiêu tuổi nha, mời em Dạ, lời nói đầu tiên con xin... Uh... Em em, em Nó nhỏ lắm Con nhỏ lắm Chị biết nhỏ này à, Mà con... Uh... À, chú đợi con một chút nha Trời kêu mình chú cái tổn thương dễ sợ <laughs> Rồi à, Lời nói đầu tiên, con chào chú Thuận Con chào cô Hồng Vân Con, uh... con là Tú Tri à, Năm nay con 20 tuổi và con đang là ca sĩ tự do Bây giờ cho có thể cho anh biết là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, à, lúc đó là em đang à, tổ chức một buổi casting cho bộ phim của em Thì Tri là thí sinh đến tham gia Lúc đó thì em ấn tượng bạn này là bạn này rất là lúng ta lúng túng Lúc đó thì em nghĩ là ngây thơ nhưng mà sau này cưới về không phải vậy Cái gì? <laughs> Lúc đó ngây thơ làm sao ta? Con cái kiểu con gái mới lớn thì đạo diễn ờ, người ta kiểu người ta đầu óc người ta suy nghĩ ờ, nhiều thứ người ta cua con người ta năm đó ờ, con bao nhiêu tuổi năm đó bao nhiêu tuổi năm đó con mới có 18 thôi mười tám tuổi rồi sao em kể tiếp đi <laughs> bạn bạn nó vô xong rồi lúc đó là bạn nó đang em em đang đưa thoại cho bạn đó là kêu bạn đó là phải diễn như vậy diễn như vậy xong rồi bạn nó cứ nhìn em chầm chầm xong rồi đấy anh ơi hình như là anh đóng cái phim gì đúng không tôi nói ừ ở ờ, ờ, trước đây anh có đóng một bộ phim à em nhớ anh rồi em thích anh lắm em thích anh lắm mà anh đóng anh đóng phim gì nè em quên tên rồi lại một cái là thấy trớt rồi xong rồi à, anh chị biết không em em rất là bức xúc nha sau khi một hôm hôm đi casting về á bạn đi nói với lại một cái anh ờ, dẫn bạn ấy đi casting là anh hình như pin thích em trong khi em em không nhớ bạn là ai nữa à. tại vì em nói em cast tới mấy trăm con người em không thể nào nhớ cuối cùng thì cô gái này có được trúng vào cái vai gì dạ bạn nó trúng vào một giây phụ tại vì cái tính cách nhân vật của gia chính đó là lúc đó là tri không phù hợp thì rồi có một lần thì em thấy bạn up một cái status là sắp thi rồi ai đó cho mình cái động lực thi đi ừ. sau đó em mới nhắn tin cho bạn này em nói thôi thi tốt đi à, em thi tốt anh dẫn đi xem phim ừ. à em thi tốt đi anh sẽ cho phép em mời anh đi xem phim à. à. <laughs> em ước gì em còn giữ facebook cũ thôi đi rõ ràng luôn á xong rồi uh, sau đó thì bạn này thi tốt thật à. đó là hai đứa đi xem phim và từ đó ừ. mối quan hệ nó phát triển nhưng mà cái à. ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn bạn pin này là như thế nào mới đầu vô là con thấy là quen trước xong cái con thấy uh, tự nhiên cái anh nhìn mình cười xong cái con cá thì cứ coi con cá đi không chịu cứ khen con ờ, em diễn dễ thương quá à. em đừng cười nữa anh rụng tim bây giờ <laughs> cứ nói mấy câu vậy đó rồi sau đó các bạn cái mối tình của các bạn nó phát triển như thế nào em nhớ có một lần vui lắm là hôm đó là hai đứa chưa quen nữa nghĩa là lúc đó chỉ còn nhắn tin qua lại thôi ừ. thì à, bạn này có ước gì ai đó dẫn mình đi biển lâu lắm rồi mình chưa đi biển à. thì ờ. tất nhiên mình là con trai khi mình nghe một người phụ nữ người ta ừ. lên tiếng như là ok ừ. vậy thôi cuối tuần anh nghỉ làm anh dẫn em đi biển rồi xuống Vũng Tàu ở nhà bạn anh em có một người bạn rất là thân ở Vũng Tàu thì vô tình là hôm đó xuống tới Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn trong gài phim có báo rõ ràng là em không gài thì tức lắm luôn á nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó tới bây giờ vẫn nói là là em gài tại Đúng vì rồi, chắc tới. chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn rồi ổng ngủ riêng tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà rồi, rồi <laughs> sao bút khách sạn riêng đồ nữa em hứa với tri là em không làm gì tri hết ừ. ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết ừ, ừ. cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về uh, biên hòa là về nhà em ừ. là trên đường về sài gòn mà bị ừ. cái một cái trận mưa rất là lớn thì ừ. em không có chở mà về sài gòn được nó cũng trễ rồi nói thôi em ờ, ở lại nhà anh một đêm đi nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa em ở lại ăn đêm nha dạ dạ xong rồi hả tự nhiên ngủ là người ta rủ là ngủ còn đêm mà ngủ tới giờ luôn à. lúc đó là tại vì con có vài sự cố cho nên con không có về ký túc xá con ở được mà con phải ở nhờ luôn thôi mà à. thôi đừng có lấy cái đó là, lý do nữa quá dạ đúng luôn. rồi sau này hả quen ờ, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á lại có cảm giác đây là nhà của em rồi không tin được nói vậy luôn cái học con biết sao mà không có cái gì gọi là xa lạ hết ừ. kiểu như là đi vô là thấy mọi thứ nó rất là quen thuộc <laughs> khi đó là lần lần đầu tiên mình vô nhà người ta nhưng mà cái lúc đi ở nhà của của của của em á thì dạ. là mẹ với lại gia đình thì phản ứng sao thật ra trước đó thì à, chi hên nha chi hên có một cái là lúc mà chi về là qua ngày hôm sau là mẹ em đi về quê à. mẹ em đi về đà nẵng thì mẹ em đi mất hơn một tuần mẹ về có nói ủa mưa gì da dữ rồi con à, <laughs> vậy đó hả thôi ờ, nhưng mà cái cái hôm đó về á thì là tụi em có làm một cái buổi tiệc ngoài sân ừ. là nhà, tụi em nướng thịt rồi ăn uống hát với nhau đồ ừ. xong ấy chi hát bolero ừ. cái mẹ đi trong mẹ ra mẹ nói trời sao bé này hát hay dữ vậy ừ. mà lại hát đúng mấy bài mẹ thích nữa ừ. xong cái tiệc hai đứa thành tiệc ba người cái hồi ba em về thành bốn người cái em em nữa <laughs> năm người xong rồi thành tiệc gia đình luôn à. ra ngồi nướng thịt ăn uống với nhau hát hỏi nhau rồi mẹ rất là thích tri à. sau đó là từ lúc đó là toàn bộ công việc nhà là em phải làm hết ừ. Ừ, về là chỉ hả thôi con ra con hát đi cho mẹ nghe lúc nào cũng vậy tối nào cũng vậy hết là mê giọng hát của dạ đúng Tri. rồi thôi nhưng mà là em sau cái thời gian quen thì em có dẫn pin về nhà của của em không dạ có ừ. sau 2 tháng là con điện thoại về con nói chuyện thật là con nói là con quen pin thật ừ. xong cái mẹ cũng ờ, đưa cho cha nói chuyện con giải thích giải thích này kia với cha giải thích một hồi cái là cha hiểu cái lúc mà đang chạy về thì pin có nói với con là pin lo lắng pin ờ, rung pin sợ là hả mới vừa vô nhà bị <laughs> lấy chổi được ra khỏi nhà kiểu vậy <laughs> nhưng mà lần đầu tiên cha mẹ gặp pin ở ngoài thì như thế nào tại vì trước đó là em có nói trước với chi rồi em với tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình tri ừ. tại nếu gia đình gia đình tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi ừ. em em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình Thế thì là dằn vặt à, em là một trend guy ừ. dạ em là trend guy là người chuyển giới nam nên em cũng không biết được là gia đình Tri lúc đó sẽ có định kiến với em hay không cái bất ngờ là mọi người rất là thương em ừ. và em được trân trọng em em em lần đầu tiên mà em đến một cái một cái nơi xa lạ tất cả mọi người xung quanh đều là những người lạ nhưng mà người ta lại trân trọng mình như vậy ừ. rồi sau đó thì bao lâu các em mới là kết hôn dạ tụi em quen được có 4 tháng là đám hỏi rồi à. mới bốn tháng cũng lâu lắm <laughs> tìm hiểu nhau cũng thời gian quá lâu ha <laughs> rồi sau 4 tháng đó về ở chung với nhau rồi cô ấy có có giúp cho em thay đổi có một cái gì đó trong cuộc đời không em ờ, em là một con người cực kỳ khó tính ừ. hơi tí xíu gia trưởng một chút ừ. nhưng mà từ hồi quen tri là hầu như là tri chi bẻ hết tất cả những cái cái cái cái cái nó khó của em, em đúng rồi quậy đúng không <laughs> em ví dụ như em mà em không có sử thế nào sử dụng chung khăn chung quần áo với à. người à. người bất kỳ ai luôn cũng không được dạ hả cái gì quen cũng lấy bận được á không tin được luôn á em dù em chạy xe đi em không muốn ngừng là giữa đường trừ cái chuyện gì nó bắt nó nó bắt buộc mình phải ngừng à, mình chạy ừ. xe mình muốn chạy một mặt không đang đổ gọi là hai đứa đi đà lạt đang đổ đèo nha mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được chứ đi bẻ cái cọng cỏ bông lau bên lề đường thôi đó. trời, trời bà con quá mà con, con, con bẻ là không? con nít mà trời con bẻ phải con bẻ một lần ờ. con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn là con đi chỗ nào cũng ghé hết á thiệt bây giờ nghĩ là em cũng không em không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy tại yêu đó à chiều kinh khủng nợ đó em dạ à, hỏi hỏi nè vậy thì là từ lúc yêu nè được gia đình ủng hộ nè rồi đến khi cưới nè thì có những cái biến cố gì trước ngày cưới xảy ra ờ, biến cố thì có một lần là trước đám hỏi là sau sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình chi rồi thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng ờ, ba bốn ngày thì mẹ tri điện thoại lên nói là thôi uh, hai đứa đừng cưới nữa hỏi ủa sao vậy mẹ em rồi mẹ mẹ im mẹ không nói à, hai đứa thì không biết chuyện gì hết lúc đó là bốn năm giờ chiều hai đứa dầm mưa chạy từ từ sài gòn mà chạy xe máy về an giang luôn thì giờ lúc đó giờ 12 giờ đêm là mẹ ngủ rồi xong sáng ngày hôm sau vẫn ngồi nói chuyện với nhau thì mẹ mới nói là bây giờ hàng xóm dư luận người ta nói nhiều quá tại sao lại phải gả cho một đứa như vậy như vậy như vậy rồi trong khi chi ờ, có giọng hát chi có nhan sắc nữa tương lai của chi còn còn dài lắm xong rồi em nghe thì em cũng chạnh lòng lúc đó thì chi ở ngoài em ở trong phòng em nghe hết rồi em mới nói em, em mới đứng lên em, em ờ, thưa em đi về. về em nói thôi em đi về tại vì lúc đó em em giận thật sự ừ. tại vì bản thân em nghĩ là em em có thể lo tốt được cho tri và em cảm thấy là em em đáng được trân trọng ừ. cuối cùng thì cuối cùng thì dạ, cuối, cuối cùng mẹ thì có, có có có có có thay đổi không mẹ thì mẹ con bị là bị kiểu không có lập trường không có vững lập dạ. trường không vững cũng chính mẹ luôn mẹ tự ngồi đó mẹ tự suy nghĩ mẹ nói là người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu người ta đâu có đâu có lo cho mình được cái gì đâu còn có tụi con thôi mà tụi con là hạnh phúc và mẹ vui rồi thì cũng ừ. chính mẹ nói như vậy tới bây giờ rồi mẹ con đã đã đã nguôi ngoai và đã không có để tâm nữa tại vì mọi người thấy tụi con tốt lên từng ngày ừ. Thực ra là sau cái số phát sóng này á, thì những cái định kiến nó cũng sẽ thay đổi Đúng Chắc vậy. chắn là như vậy ừ. sau cái chương trình này ừ. Ừ. Thôi chúc phúc hai bạn nha <laughs> dạ. Trong rồi. mấy tháng ở với nhau như vậy thì Nó ăn Bin... hiếp có em sao? Bin ơi, hiếp em. nó ăn hiếp em lắm đúng Dạ không? đúng rồi, có võ đúng rồi, cô Hồng Dân cũng nhớ không? Có tập có 7 cái huy chương vàng Tây Kundo, đai đen Ở nhà bà có giận em không? Đánh em hoài luôn á, buồn buồn đá em vài cái mới đây còn úp lên facebook bờ đá em biết cái à, cái đó anh tự úp luôn rồi khui đi tật xấu của cô gái tri này là gì rồi, có một lần thì tụi em bán hàng á thì tụi em bán dù là 10 cái hũ đó là một triệu tám ừ. thì bạn mới người tính ủa anh mình bán 10 hũ một triệu tám là một hũ mình bán 18 ngàn hả anh ủa anh ơi em giỡn nha anh cho anh vui mỗi lần em em thấy lại đi em tính lại đi em tính kỹ lại có bao nhiêu em cũng ngồi em đợi cái bánh bà tính hồi nha chồng bà tính ghê lắm à em biết rồi em biết rồi nhiêu em mười ngàn tám trăm mười tám ngàn sau đó chuyển có mười ngàn tám trăm chứ nhất định là không một trăm tám mươi ngàn nha em mua bằng rồi <laughs> cố tình cho em vui vậy thấy em à. buồn hai đứa đi đường á bội quá á anh xong cái anh anh bội quá lấy tay bịt mắt em lại em lủi vô rác luôn <laughs> em đau bao tử em đi đường em anh đau bao tử của em ơi anh đau bao tử hả anh anh bệnh viện tai mũi họng nè vô khám bao tử anh trời ơi mỗi lần em nghe vậy xem em thôi em im cho lành nó tại vì bị té giếng có không té hai lần luôn nhỏ là không, không có bị... giếng té xong có xong thôi té xong té xong còn nặng té giếng cái nước nó còn nhiều hơn thôi con đừng dọn nhà ở mé sông nha con đó nói chung là mai mốt giàu có con đừng có mua nhà biệt thự kế sông sài gòn nha bin nha rồi thật xấu gì nữa nè bin dạ có một lần đang ngủ đang ngủ đến bốn giờ sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn anh sao anh cởi quần em à, anh tự nhiên anh nói gì cái chi đến ờ, sáng luôn đến khoảng uh, ờ, 10 giờ sáng thì con em gái em nó ngủ dậy em gái mình nó, nó thức khuya nó chơi game lắm nó kêu là hồi tối qua em đang chơi game em thấy bà tri bà ngồi vậy bà lột cái quần bà, bà quăng ra xong nó nằm bà ngủ tiếp <laughs> bà tự cởi quần bả xong nó đưa thôi em bởi vậy không vậy em dám cho đi ra ngoài ngủ thôi <laughs> giờ có bữa có bữa ổng kể con mới biết con không có biết gì hết có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái bằng ờ. xuống ừ. dưới luôn mà con không biết gì nha con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn mà tới sáng con thức con không nhớ gì chân á à, à bị... vậy là bị bọng du thiệt ừ. tự ờ. nhiên sáng em ngủ dậy á có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở nó nói là ồ sao hai đứa sợ rồi là sợ luôn ra hấp nhang đồ các thứ tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két có cát mà em thì em nhạy cảm với cái tiếng động tối ờ. mà em nghe tiếng động em dậy liền em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân như cái tủ á ba mở ra cho ba đóng lại ba mở ra ba mày em làm gì vậy dạ à, em kiếm đồ Sao sáng hỏi bà nhớ gì hết Trời ơi Tivi nữa Mở tivi nữa mà con Con sợ là cái gì đó nó có cái gì đó ai Thôi đi đó. Em mở với dạ. ai thôi đi <laughs> Trong giấc ngủ của em không bao giờ được ngon giấc đúng không? Trời thiệt luôn Em em, em ngủ là em rất là ghét ai mà gác em này nọ thứ ừ. Rồi dành mền dành gói Mỗi lần em ngủ là có một chút chút xíu cái cái cái cái mép giường thôi á bà lấn em vậy á rồi bà gác lên tới bản họng em luôn vậy thôi em đang ngủ cái chân nó trắng ngang cổ em vậy nè em như núi đè vậy thiệt em hiểu ngủ rất là ngoan luôn không hiểu sao à, có nhiều lúc á con ngủ con không biết sao nha mà các con đang mơ con mơ ở trong giấc mơ là ai dê con á không phải ông pin ông phải phải ông pin dê con xong cái hôm đó ở nhà con mà cái phòng con bị chuột vô ừ. cái con ngắt cái tay ông một cái ông nhảy dựng lên ông đứng lên luôn ông đứng lên nói, em ơi chuột cắn anh chuột cắn anh <laughs> không rồi cái con em nhéo anh đó em nhéo nó không chuột cắn anh <laughs> trời ơi chắc mai mốt chắc anh nghe em bị lây luôn cái bệnh mộng du luôn á em sợ luôn anh bây giờ là em sợ luôn cái mộng du nhiều khi là không có kiểm soát được đúng dạ. không cố gắng phải tìm dạ. phải tìm cách để mà ừ. chữa cái này nha ờ, dạ. rồi thôi nói chung là những cái tật xấu của bà nó kể ra thì cũng thấy thương và quan trọng nữa là cũng thấy đáng yêu đúng ừ. không có một cái là không đáng yêu lắm là cái là ghen gì? ghen cái ghen ghen, ghen kinh hả? khủng mỗi lần bà bà giải thích với em là bà, bà nói là em bị bệnh á bà nói thẳng em luôn <laughs> anh ơi em bị bệnh á thôi anh bỏ anh anh đừng để ý mỗi lần vậy anh anh anh chiều em anh chịu đi ví dụ giờ đi chụp hình nguyên một một đám nha ờ. là có những người bạn của mình trong đó luôn thì chụp có kiểu này kiểu kia thì nhiều khi mình mình hào hứng quá mình tràn dai mình bá cổ đó là chuyện rất là bình thường là bây giờ mà có đúng đúng lên không không có đi về đâu à, anh đùng đùng ngay tại chỗ đó luôn xong bỏ cái chỗ khác em không biết em làm cái gì sai em không biết luôn em phải đi theo anh làm gì sai phải nói cho anh biết anh làm gì sai không đó anh đi ra đi anh biến đi anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa anh là đồ điểu điểu cán gì chửi um sùm lên em đâu có chửi gì vậy đâu chửi giữa đám đông không có chửi không con không có chửi không, không có chửi giữa đám đông con chửi trong lòng mà chả đọc được Ui chả đập được luôn rồi đất ơi Chửi trong lòng mà chả đập được Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Ừ, cái chửi trong lòng Cái mặt con dâng máu mà Cái máu đó là con không thể nào con kìm được con không kìm con, được luôn con thiệt luôn con biết con vậy mà con không có kìm được vậy bây giờ thì em phải tự để ý em phải tự tránh xa tất cả những những bạn nữ ra bây giờ tới con đó anh ấy có tật xấu không không một đống luôn chú Người ơi không quá hoàn hảo cái thứ nhất là làm biếng ăn xong rồi nằm mà nói sao ngày nào anh cũng mập hết với em ngày nào anh cũng mập hết vậy anh không ốm được á em cái thứ hai là làm biếng thì ờ, thì thì người ta lấy ly nước ta cũng lấy được hết cô ừ. không em ơi lấy cho anh ly nước đi ôi vợ ơi lấy cho miếng trái cây nha ôi vợ ơi miếng bánh nữa nha vô ơi tắt tivi giùm anh đi ờ, cứ vậy đó cô <laughs> mà kiểu như mà con quạo thì sẽ không dám ừ. làm biến là làm biến như, ờ, như, như vậy thôi còn mà chuyện kiếm tiền thì ông không làm biến ừ. con thích vậy đó quá thích nhiều đó thôi <laughs> việc nhà nhiều cũng làm hết được sao? tính tình thì sao? dạ tính tình thì ổng cọc à, lúc mới quen á là con khóc hoài à áp lực lắm cô ơi tại lúc vì mới quen thôi bây giờ coi không ai cầu cậu? để em nói cho hết đi cái lúc mới quen hả là ổng cọc mà ổng cứ nạt con hoài luôn á ổng cứ uh, kiểu như ông muốn một người vợ hoàn hảo á cô xong mà kiểu con con nít mới lớn mà việc nhà này nọ con đâu có kiểu ờ, đảm đương đâu xong rồi con phải tập hai tháng đó rồi thức 5 giờ sáng thức rồi hả con làm đồ ăn trưa đồ ăn sáng đồ ăn chiều luôn hết á con như một người vợ đảm đang chuyên nghiệp luôn á ừ. qua cái thời gian hai tháng đó thì con thi con thi ờ, bolero là ừ. là con bỏ phế tới giờ rồi bỏ luôn bây giờ được bao nhiêu phần trăm người vợ hoàn hảo rồi uhm, nghĩ là 70 phần trăm nhưng mà vẫn thua ngày xưa thì bây giờ mong muốn à, anh Bin thay đổi điều gì dạ Chị? con mong muốn là anh Bin ờ, anh Bin nhỏ nhẹ lại nữa siêng nấu ăn hơn mà mỗi lần nấu ăn là ông bài cái bếp con dẹp mệt lắm thôi khỏi luôn đi <laughs> khỏi rồi, luôn đi rồi với uh, quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn rồi giờ Bin Bin mong muốn cô ấy thay đổi điều gì em thấy là dạo này tri với tri kiểu như tri ăn đường nhiều quá tri bị ngán á em thấy bạn nó bị nứt môi đi cái em lật đật em chạy đây mua cây son dưỡng cho bạn đó mà đem về các bác ừ để đó đi <laughs> xong cái hả cầm điện thoại lướt lướt lên xong cái cười cười với cái điện thoại mình lúc nó đang giận mà mình nó cảm giác là trời mình không bằng cái điện thoại luôn ừ. nên em ờ, em mong là tri sẽ ờ, hiểu em nhiều hơn tại vì tri hiện tại á là tri nhìn thấy được những cái gánh nặng của em nhưng mà tri không có hiểu được cái độ nặng của nó nên à. em vẫn có cảm giác là em bị áp lực rất nhiều ừ, từ công việc cho đến nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ chị thấy vậy nè bây giờ á tất cả những cái điều mà pin mong ước ở con á đều là chính xác nhưng con phải cho tri một thời gian chắc yeah. Dạ. chắn Tri sẽ làm được điều đó Thực sự là Tri quá hay nếu như một cô bé 20 tuổi Nó đã làm được 70% công việc của một người vợ Thì 30% cái con chỉ cần mất khoảng một năm hai năm nữa thôi Câu nói của Bin á Cô rất là hiểu là Con hiểu được áp lực và gánh nặng của Bin Nhưng con chưa biết nó nặng bao nhiêu thì thời gian tới con sẽ hiểu thêm là ờ cái công việc đó nó nặng như thế nào cái áp lực đó thực chất nó khủng khiếp ra làm sao thì con chịu khó tìm hiểu còn ngược lại á pin con phải con phải thông cảm cho tri khi tụi con đã làm được cái điều đó rồi thì tụi con mới hạnh phúc được chứ không á là vì hai người làm nghệ thuật mà ở chung một căn nhà rất là khó thì thành ra tụi con phải giữ gìn nâng niu tất cả những gì tụi con đang có nha dạ, dạ cảm ơn hai bạn đã đến đây dạ cảm ơn chúc dạ, rất là nhiều chúc cho bé truy nghe một vài năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo 100% trong một lòng ngôi sao của chàng trai và một yeah. Dạ. ngôi sao rồi, trong làng cảm ơn các em nha yeah. à. Chào hai em cô dâu ấn tượng quá à. nghe wow nhìn quá ấn tượng luôn ấn tượng cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi chắc con trai em đúng không dạ đúng rồi yeah, dạ, ôi, cưng quá à. à. coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á ừ. dạ từ lúc mà mới sanh ra tới à, thời điểm này á là ai cũng nói bé giống ba tới ừ. cái ngày này á là ngày sinh nhật của chồng em á à. cái có người nói là bé giống mẹ cái em chụp liền ngày hôm đó đi xăm liền ngày xăm liền luôn em có phải làm nghề tattoo không dạ đúng rồi tattoo tattoo chứ đúng không tattoo À tattoo chứ tattoo vậy? à biết mình đọc tattoo rồi tattoo <laughs> tattoo à dạ mời hai em giới thiệu về mình em xin chào hai anh chị ạ à. em tên là quốc trí hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ à. còn em Dạ em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa đứa nào nhỏ xíu vậy trời 23 <laughs> tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi Trời đất ơi 21 tuổi đẻ 21 tuổi ờ, có bầu ờ, đẻ rồi ừ. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi Em uh, có bầu năm 21 tuổi đẻ năm 21 tuổi luôn À, à trọn năm đó ha dạ. Chắc đẻ tháng 12 Dạ đúng rồi Đúng không? Ồ. Oh. Ừ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Lúc đó là vào năm 2017 Lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc với những người thân với nhau thôi kiểu bạn bè thôi bữa đó tụi em kiểu làm một cái show thì tụi em có mời nhiều người tới ừ. thì vô tình ti vợ em là khán giả trong buổi show đó ừ. lúc mà tụi em diễn xong á tụi em có đi ăn uống với nhau lúc đó em mới gặp được vợ em nhưng mà em chơi trong vị trí nào lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ đó là xử lý âm thanh cho nhóm mà. cách đây mấy năm rồi ta Dạ 4 anh Lúc ừ. em 19 tuổi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi à. ừ. Có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn Trong là sau trong, đêm diễn Trong đêm diễn luôn Trong, đêm diễn là đã rồi, sau đêm diễn là đi ăn Sau đêm diễn là đi ăn dạ. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn ừ, Thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á Mà em không có thích nghe nhạc rap Đi với tâm trạng là bất đắc dĩ Em có một người bạn thân á Người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời Em nói là không em không thích nghe nhạc rap em không đi Bạn em thì kiểu đi một mình không bao giờ nó đi một mình hết ừ. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên là vì thương bạn mà đi Dạ vì thương thương ờ. bạn mà đi thôi nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này dạ ờ. bây giờ gì rap chưa dạ chưa nhìn cái hình nền đó ờ, nhìn hình nền thì rất là dạ. rap luôn á mà ừ. ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero ờ. dạ tâm hồn em là edm edm e giọng dữ luôn á rồi đêm đó làm sao nè em chỉ mong cho hết show đi về lẹ thôi chứ mình không có thích đâu Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn Lúc mà hết show em ra khỏi cửa Em đứng đó em chờ bạn Cái bạn em ở trong nói chuyện với lại ờ, người khác trong nhóm của ảnh á Lúc bạn đi ra cái, cái ờ, ok đi về Cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý <laughs> tự ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn bạn thân của em đi ra nói là ờ, thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi show cũng thành công mỹ mãn rồi ừ. xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá cái em gật đầu cái em để ý luôn tại vì cái bạn kia dạ đúng không chứ không phải vì bạn này dạ. ra đi ăn thì mới gặp bạn này dạ đúng rồi. hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau ừ. dạ đúng chưa không? Dạ, chưa lúc đó chưa, chưa nói chuyện chưa nói chuyện luôn nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý vợ em cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn à, thôi tại dạ, sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ dạ, em tại vì thấy cô này mấy cúp đậm <laughs> à sao do mấy cúp đậm mà dạ mấy cúp đậm rồi còn gì đặc biệt nữa không à, dụ à, như lại, dây ờ, hay là cắn trẹo không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mỉm một xíu mũm mỉm dạ à, mũm mỉm hơn bây giờ à không bây giờ là ốm rồi anh chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ ở thời điểm đó là em 70 kg rồi khi nào thì mới bắt đầu là nói chuyện thì lúc mà ngồi trong bàn ăn ăn thì à, ừ. em cũng không có để ý gì nhiều không kể như là ngồi ăn tại em bị dị ứng với đồ cay em không ăn cay được quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à ốc là thường là cay không dạ em với con nhỏ bạn ngồi ngồi xem không ngồi ngó ngồi chơi ngồi bấm điện thoại chồng em từ phía dưới bàn đi lên đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được ừ. cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ hết cay rồi em ăn đi trời ơi cái ấn tượng đầu tiên của ông là ảnh đó liếm giả bộ liếm giả bộ liếm giả bộ hả giả bộ nó mới dễ thương ờ, lúc đó em phản ứng sao em cũng từ chối rồi kêu thôi em không ăn em không em không thích ăn bạch tuộc à, dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác vẫn bị gớm rồi lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục chơi rác mà sao tánh kỳ <laughs> cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi ờ. kiểu chọc chọc bạn sau đêm đó về em có tìm hiểu gì về cô gái này không và ngược lại sau đêm đó về thì em lên trên facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào đúng không sau khi mà em tìm kiếm được xong á thì lúc đó là em chưa có kết bạn gọi liền mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những cái hình cũ của vợ em á là em thả tương tác chơi đầu mộ dạ. á <laughs> ờ, dạ trong khi đó thì em thì sao ấy kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó mười chín mười tám tuổi đó em vẫn còn ham chơi lắm đi chơi đêm là chủ yếu á cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về đến lúc mà bạn chở về cái em nói là thôi em không muốn về em muốn đi cà phê lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi kêu có có bán bạn đó quay qua rủ chồng chồng em chồng em hỏi đi quán nào cái em kêu là đi leo này kia đi quán ở ngoài quận nhất cái em nhìn chồng em cái kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả xong rồi cái chồng em kiểu ờ đúng là anh cũng biết cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết ủa gì kỳ vậy tại sao không đi nữa tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình vậy em đi cà phê đêm những nguy hiểm ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ các bạn chở em bèo về nhà luôn à. bạn không chở em đi nữa vậy đó à, hả thì ra là còn khúc này nữa cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến sắn là về tìm ờ, thông tin của cô này tức là dạ. còn cái đoạn này rất là quan dạ. trọng đó em về cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó kiểu ừ. ủa không quen không biết chưa gặp nhau lần nào chưa có ấn tượng gì nhau tự nhiên bắt tay mà rất là hợp hợp gu luôn ừ. kiểu như là khớp không có chật nhịp nào luôn á ừ. em bị ấn tượng sau em về em tìm em Cũng hỏi, tìm facebook luôn em tìm facebook bạn ừ, <laughs> chồng em là cả hai về là tìm liền đúng dạ. tức là chưa có kết bạn mà tìm, tìm facebook tìm. xong rồi thả tương tác ông này thả tương tác nhưng mà nhưng mà có có vô ad ad, ad chưa? này không chưa, thả tương tác thôi thả tương dạ. tác thôi ờ, còn em có thả tương tác lại không dạ không thật ra là chồng em biết facebook em trước mà em đi tìm facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á cái bạn bè em không ai biết gì hết á ừ. không ai tìm mới được hết xong cái em lên mấy cái mv của nhóm á em em xem em pau từng đoạn lại cái bấm play bấm pau coi coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó ừ. mà em tìm không ra cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen đội nón rồi đeo mắt kiến nhìn tao đi cái qua ngày hôm sau bạn nó mới chửi vào mặt em một câu mày có bị khùng không nhóm người ta mặc áo khoác nhóm ai cũng mặc như ai hết á nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính rồi mày tìm ai cái tới một ngày đẹp trời cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình à cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục thì không có ba quen biết không có bạn chung ừ. không có gì hết á ừ. mà sao mà tự nhiên đi chơi đầu mộ cái à. em mới tính nhắn tin hỏi nhưng mà em thử advent coi coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không cái em advent cái ảnh chồng em trả lời liền luôn accept liền. liền dạ à. cái chồng em nhắn tin qua hai em cái đó là cách bao lâu ở cái hôm à, buổi tối đi ăn đó dạ cách hai ngày coi như hai người đào mộ facebook nhau tới hai ngày á là dạ. mới kết bạn được với nhau dạ. qua ngày hôm sau là ngày 20 cái chồng em chạy xe qua dạ. đón em cái hai đứa đi cầu đồng nai xong rồi cái vòng về em mới nói chồng em là thôi đi về đi em có hẹn đi ăn kem ờ, baskin với bạn cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn nó đi anh chở em đi luôn rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn thế là nó giận em một tuần qua lúc ăn kem á em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em cái chồng em kêu anh nè ủa sao không hề giống không có hề giống cái tưởng tượng của em thế nào hết á em tưởng tượng trong trí nhớ em là người đẹp trai cao to các kiểu sau đây nhìn nó nó kỳ kỳ ừ. <laughs> em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á anh biết người đó là ai không cái xong mà cái cũng anh nè cũng anh nè <laughs> xong rồi em chứ gì vậy trời <laughs> một người mình tưởng tượng mong nhớ một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một ủa sao lạ vậy ta ủa sao, sao em bữa em có uống bia hay sao mà em nào không nhớ vậy em có nghĩa là 10 ờ. người hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kiếm nó na ná nhau na ná ờ, nhau sao cái bữa đi cầu đồng nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò dạ một tuần một tuần sau chặt cũng lâu, lâu quá à. chị lâu, ơi lâu lâu quá. lắm ờ. trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á hai gia đình có biết không bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết em vẫn ờ. còn đang giấu à. tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè mẹ em kiểu cũng hơi ngăn cản ừ. tụi em cứ giấu thôi sau khi quen xong được có hai tháng tới sinh nhật của em đó là mẹ em mới biết ban đầu lúc mà mẹ biết vậy trời ơi mẹ em kiểu nóng tính lắm là là, là sao mà sao mà lại nóng tính là do vợ em kiểu có hình xăm nữa ừ. à, à lúc mà bạn về mẹ có nói gì với em không Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, tại sao quen, tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu ừ. vậy Ta lựa chọn con, cho nên là con muốn kiểu nghèo trái tim của mình Cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm Thì đó là mẹ mới dịu đi Nhưng mà em biết là cái việc mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết, nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích đó. À. Hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Tụi em quen nhau hơn 2 năm, sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi ừ. mới cưới. Rồi bây giờ đến cái phần phần kia à, đi. Trao trí lấy nhau về mấy năm rồi hai năm rồi hai năm rồi có những cái tật xấu nào của cô ấy nó nó lồi ra nói về tật xấu của vợ em thì cũng chỉ biết nè cầm vài, ram vài cái thôi là dạ, đúng cầm ram cái nhất là cầm ram dạ. cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt nhưng vợ em là sáu rưỡi mới đi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó lê mê dạ, dạ, đúng không ừ cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn cho mọi công việc quá kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn mình phải chuẩn bị trước đó dạ đúng không dạ đó thì à, đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu bây giờ còn make up đậm không make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó <laughs> chứ đậm lắm không dạ hồi đó tao con nít mà ờ. thích là làm thôi à ừ. ừ biết ngô nhà chị giờ chị biết mà ngộ lắm ừ. nhưng mà cô ấy có ghen không có anh ghen lắm ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á lúc yêu có ghen không yêu ghen bạo lắm tới giờ cưới rồi mới đỡ có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà có một cô bé là bồ của cái cái người bạn trong nhóm ảnh luôn tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi này kia có ấn tượng về em các kiểu xem em kêu ờ à, để thử gặp mặt coi làm sao lúc mà ra gặp mặt cái chào chị thi chào chị thi vui vẻ lắm xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói a anh chí hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó ngồi kế bên chồng em mà tự nhiên cô gái đó nói vậy em kiểu gì vậy trời kỳ cục vậy đó ừ. xong rồi từ từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái gái đó luôn tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không hay là dạ, ảnh là nhân vật dạ trong dạ đó có. <laughs> Không? trời mà em bị bị bệnh luôn á anh sao, sao, sao, cứ chứ. lâu lâu thể coi mấy cái drama trên facebook nè hay dạ. là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó thế là về em lại liên tưởng là em abc gì đó bên ngoài nữa thế là phải hỏi anh ở đâu anh đang làm gì tối nay suy diễn gì vậy là dạ. bị thêm cái cái tật gọi là tật suy diễn dạ. cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra em mong muốn vợ em em kiểu bớt cái việc càm ràm đi thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được ừ. à rồi giờ tới em đó tật ừ. xấu của ông là gì lúc quen nhau thì uh, anh không có ngủ ngáy mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn lúc mà giờ chưa cưới đó thật ra là chưa có ngon ngủ chưa ngon ừ. cưới xong mà đúng ngon. rồi Đấy, đúng rồi. thôi nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy ngủ không thấy ngủ rất là êm luôn nếu vậy là do nó phải nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi ừ. thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất rất là gọn gàng luôn đâu rồi đó dạ ừ. nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên tung té hết lên đặc biệt chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ còn rồi dạ. đúng không cái cái nơi mà ông gọi là ảnh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ bừa bộn cục bộ em ơi <laughs> dạ, nhưng mà thôi kệ đi miễn sao không kiếm tiền được là được rồi đúng không dạ rồi à. ông có ghen không dạ có ông nói em ghen quá mà ông, là <laughs> thì vậy là hai chồng ghen qua ghen lại hồi trước thì uh, em đi đâu đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết từ khi mà sau khi em sanh xong á cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn à. không tập gym không gì hết cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn khi mà mình giảm cân rồi cái niềm vui của phụ nữ mà chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi tới là em mua đồ hở vai hở này hở nọ váy ngắn cái à. thứ lại bảo là em đi đâu làm gì đi làm mà ăn bận vậy đó hả điều ờ, đó đi, đi chơi với bạn mà vậy đó hả đi à. ra ờ. đường cho trai nó dòm hết à. rồi sao rồi cái, cái cất đồ luôn hả dạ xong rồi cái sau này thì em muốn mua quần áo em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại cái em báo cáo là em mua đồ đồ này được không ừ. cái là, ok em mua được thì em được em mua là phải hỏi ý kiến của ảnh dạ đúng rồi. à. chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm tới bây giờ vẫn vậy luôn là sau này là bắt đầu như vậy mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa vọt đẹp người ta mới mặc đồ hở ừ. thì bắt đầu mới ghen dạ. cũng thuận theo tự nhiên mà em đâu gì <laughs> trái tự nhiên à, đâu dạ, dạ. rồi giờ mong muốn trí thay đổi điều gì thì em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu chỉ có mấy cái mà đừng có em không có diễn tả sao hết nhưng mà đôi lúc ờ, chồng em cứ làm quá mọi thứ lên kiểu như là tự biên tự dĩ xong rồi tự tự đau lòng biết <laughs> tự diễn tự đau lòng <laughs> cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia khó khăn anh cũng tự trách bản thân mình tại vì anh thế này tại vì ừ. anh không đủ khả năng thế này không đủ khả năng thế kia ừ. anh buồn anh rầu ừ. tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy ừ. cho mà tự trách tự đau buồn à hiểu rồi hiểu rồi đừng thấy đau lòng đúng không dạ ừ. em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy có gì cứ nói chuyện với vợ chia dạ. sẻ vợ đúng không dạ, dạ. Ừ. giờ em mong muốn em điều đó là đúng cái dịch bệnh á nó ngộ lắm tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan ừ. hơi tiêu cực đúng, đúng không cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan vậy nó là cả thế giới rồi dạ, chứ không rồi. phải là riêng gì đất nước mình mọi thứ luôn chứ không phải riêng về về về dịch bệnh hay là cái gì bỏ đi nha đừng có suy nghĩ nữa dạ em rõ rồi đó còn em á thì cái vụ ghen cái gì của mình là của mình đúng không à. đừng có coi nhưng mà dạ. mình coi với một nhưng cái tâm mà đôi đó. lúc đó, cái chồng em kêu là thôi em coi tin phim tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng xíu đi em cũng coi xong cái em thấy vợ chồng người ta vui vẻ người ta hạnh phúc chồng lãng mạn ở này kia cái em lại tuổi thân <laughs> rồi thôi nói chung là dạ. bớt lại cứ dạ. suy nghĩ những cái gì nó tích cực, tích cực. Tích dạ. cực. cảm ơn hai em đã đến dạ. với chương trình nha dạ. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và chào khán giả yêu các bạn trường quay vợ chồng sau hôm nay à. Em tên là Trương Ngọc Lộc, năm nay em 30 tuổi, sống tại Hồ Chí Minh à. Thì công việc của em bây giờ đang là quản lý tuyển dụng và đào tạo cho cái app mà em dạ à, chào tất cả mọi người <coughs> à, chào chị hồng vân chào quốc thượng à, em tên là nguyễn thị ngọc thủy hiện tại em đang sinh sống ở hồ chí minh năm nay em 28 tuổi thì em cũng là là quản lý và tuyển dụng và đào tạo idol live bây giờ kể cho anh biết đi lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu nè và em có ấn tượng gì về cô gái này đó là năm 2018 ờ, chính xác là tầm ờ, tháng 9 2018 á lúc đó mấy rạp chiếu phim á ừ. là chiếu phim kinh dị tại vì chuẩn bị Halloween luôn à. cái lúc đó thì có một bé trong công ty cũ em đang làm á thì là bé đó cũng rủ em đi thì em cũng đi luôn tại vì có bạn bè đi chung thì bé lúc đó là rủ vợ em đi nữa à thì vợ em lúc đó là tới trễ thì lúc đó là em cũng không quan tâm thì cái lúc mà coi phim xong á thì đi ra cái cái nhóm mới đi ra ngoài cái với bạn là đi ăn luôn thì lúc đó là em mới thấy uh, vợ em sau khi coi phim xong em ra trực diện em thấy cái anh này thì cái cảm xúc của em về anh này như thế nào à, không em cũng bình thường tại vì em chỉ để ý tới bạn bè em thôi lúc mà mới bước vào á thì à, thấy có cái chị bạn thân đó ngồi nói chuyện với anh này mà cái chị đó chưa có bồ thì mình mới có quay qua hỏi nhỏ bạn ê bộ hả bộ chị vi hả ừ. nó nói là không anh làm chung này kia vậy thôi đó chỉ là hỏi duy nhất về ảnh vậy thôi sau đó thì là các bạn làm gì để mà tiếp cận nhau giờ dạ, đây em facebook em trước ừ. ủa tại sao lại em facebook tại tại vì giống như <laughs> lúc đó là bạn làm bên bibo live rồi à. là cái như bạn muốn chắc tăng... tìm mối dạ đúng, dạ, rồi. đúng rồi một phần là lúc mà trong cái quá trình mà xem phim kết thúc xong rồi đi ăn mấy con nhỏ bạn á nó có tật hay ghép ghép lúc đó thì thật sự nó thật sự lúc đó là em có bạn trai nhưng mà đang trong quá trình mâu thuẫn và chia tay và níu kéo à. là nó đã giải quyết trong vòng một tháng trời rồi mà chưa ừ. có dứt khoát được vô facebook em coi thông tin em ấn tượng nhất cái này là bên giờ em là có một nhóm từ thiện á à. mình tự làm từ thiện với nhau á thì lúc đầu em cũng thấy thú vị tại vì em cũng từng làm từ thiện à. rồi à. lúc đó em tự mở lại em mở lại trước luôn chừng nào có từ thiện thì ờ, cho anh đi nữa ừ. rồi có đi không dạ có luôn oh là lúc đó là gì xảy ra dạ đi từ thiện nhiều quá có kết quả của từ thiện là sao là sao dạ có em bé <laughs> ủa vậy đó cái chuyến đó là cái chuyến này đi đâu Trời cái chuyến đó là dạ nói chung á là trong cái khoảng từ thời gian mà quen tìm hiểu á cho tới lúc có em bé là trong vòng 2 tháng thôi nhưng mà cái chuyến từ thiện đó là đi đâu dạ là đi uh, ở trong đồng nai đồng nai hả dạ, ra tên, một cái... rồi tên em bé là con nai hay là, <laughs> là tên dạ, đồng dạ, hay là tên đồng dạ tên em bé là một câu chuyện khác nữa rồi thôi cái đứa đó tới chuyến đi từ thiện thứ mấy thì mới bắt đầu là em bé xuất hiện dạ cái cái chuyến đi đầu tiên á là em nhớ là đi đồng nai theo như em tính chu kỳ mà để có em bé á là chuyến đi ra vũng tàu đó, đó. là cái chuyến đi đó Chuyện lúc là, khởi là hành dạ ờ. khởi hành là tàu tên là dũng <laughs> là khởi hành lúc uh, đi cỡ khoảng 5 giờ sáng ờ. thì anh này mới uh, kiếm chuyện qua nhà ngủ ờ. nói chung lần nào đi từ thiện cũng kiếm chuyện qua nhà ngủ hết thì không có ngủ thức thức dạ, trước khi đi từ thiện dạ đúng đó thì cái bữa đó cũng lỡ uống bia rượu nó nhiều quá thì lúc về nhà vợ thì em cũng xin phép nói tại vì nóng quá mình cởi áo đăng tí ờ. lỡ cỡ giờ lúc đó hai giờ sáng rồi ờ. mà ngủ 5 giờ đi nữa dạ đúng rồi thì nó mệt quá ừ Ừ, thôi nằm trần trằn trọc cho mệt thêm nằm trần trọc ngủ không có được ừ. vậy mới hỏi à, hỏi em là ủa anh ngủ chưa thì em cũng nói luôn chưa ngủ được không ngủ được cái lát hồi nằm chán quá em mới khều khều cái thì hôm nay cũng hiểu ý ủa nhưng mà rồi cái lúc mà có em bé cái rồi là quyết định làm đám cưới liền không dạ có có em bé xong thì anh này cũng có ờ, cầu hôn rồi cũng ừ. có về nói bên phía bên gia đình rồi trong quá trình yêu anh em có từng thử lòng ảnh chưa ờ à, dạ có chứ ảnh dẫn em đi ba à. đó đi lên đó lúc đó body em ờ, chuẩn lắm đẹp à. ăn mặc mình hở hang rồi gì à, nhưng mà ảnh cũng giữ cái chừng mực lắm ừ. cái nhưng mà em cũng nghĩ là thử coi ảnh có đàng hoàng hay không thì bữa đó giả bộ uống rượu xỉn lên taxi mặc áo xẻ ngược sâu mà nghĩ chắc nhìn cũng có nhìn mà không biết ổng có dê không cái cũng ừ, ừ, ừ, vừa dựa vô lòng vậy nè cái thử có làm vậy không à nghiêm túc lắm lấy tay đỡ đầu nên chạy nhiều khi dằn xe đó ừ, sợ em ừ, giật ừ. mình à. này kia cái nọ không bất cứ không một động thái hay gì hết rất là bình tĩnh sau đó mới quyết định là là là yêu anh này dạ đúng rồi ờ, có tỏ tình có cầu hôn mà có có như là tổ chức cái gì cho hai đứa hay không tổ chức thì không nhưng mà cầu hôn thì có ừ. thì đợt đó là em cũng đi mua nhẫn cầu hôn rồi nhưng mà tự nhiên cái bị một sự cố ngoại muốn là tại vì bạn bên vợ là tổ chức cái sinh nhật mà bí mật thôi tới khúc cuối mới gọi cho vợ chồng em ra cũng uống chút bia lúc đó cũng mệt rồi tới chín mười giờ ừ. mới về lúc đó cũng ráng mệt rồi nhưng mà cũng ráng nghĩ là tại vì đã chuẩn bị cộng hôn rồi ừ. mà không lẽ là vì cái này mà lại bỏ để ngày hôm sau à. cái không ok nhất quyết cái lúc đó là ráng gồng người lên sò tay vô lấy cái túi cái lấy cái, cái nhẫn ra cái lúc đó là mệt quá em mới té xuống <laughs> té xuống vợ rồi, nằm kế bên nhà luôn mở ra em đồng ý làm vợ anh không <laughs> là cầu hôn trong tư thế Còn, nằm hả <laughs> dạ đúng dạ, rồi nói chung là trong đầu trong, em là một cô gái mộng mơ trong đầu em ờ. tưởng tượng bao nhiêu là lãng xẹt bấy nhiêu vậy đó dạ. rồi. xong ngáy luôn dạ đúng rồi đúng rồi ờ, đúng không? sau sau đó là nằm ngáy o o cái cặp trước á dạ. thì là cầu hôn trong tư thế đằng sau lưng nhà đeo đi hai ông này lãng mạn ghê dạ đúng rồi đó vi cưới về nó có những cái bất hòa không dạ nói về bất hòa thì ờ, từ thời điểm đó tới giờ là hai năm cũng chưa giờ có cái tiếng gây nhau chỉ là những cái giận hờn vu vơ thôi trong cái quá trình á là cái tính chất á là ngày xưa em cũng từng làm sale ừ. và anh cũng làm sale nhưng mà anh làm về quản lý sale ừ. sau đó là chuyển qua cái công việc này á thì uh, lúc đó em làm trước ảnh rồi mà em có uh, ý định là thôi ở nhà chăm con cùng em ừ. rồi hai chồng cùng làm thì em cũng tạo dựng một cái team đó giống như là để cho anh làm nhưng mà ảnh thì ảnh cứ lơ lơ kiểu gì lơ lơ kiểu gì không chịu làm rồi em mới nói là thôi anh ở nhà đi em trả lương cứng cho anh luôn nghĩa là thuê anh làm ừ. vậy đó ừ. cũng không chịu cũng có một lần mâu thuẫn trong công việc rồi em khóc với mẹ chồng em ừ khóc cái mẹ dỗ dành mẹ nói thôi để từ từ để mẹ mẹ mẹ nói lại này kia nhưng rồi sau đó thì em cũng lựa cái thời điểm mà vui vẻ của hai vợ chồng á thì em mới nói là ờ anh phải như vậy em muốn anh đứng ra để cho mọi người thấy là anh có năng lực và sau khi mà làm được rồi tiền về tài khoản và làm giỏi hơn vợ nữa ờ. khoái tập trung làm Dơi. chúc mừng hai vợ chồng em bây giờ coi như hai chồng cùng à, làm một công việc nè ha dạ. yeah, dạ, được cùng rồi chăm sóc à, con cùng được chăm sóc con cùng yeah. Dạ. ở nhà có nghĩa là 24 trên bốn gần như là bên dạ, đúng nhau rồi. Dạ. vậy thì bây giờ đến phần 2 dạ vạch vạch mặt. mặt thôi hư tật xấu của nhau thôi coi nào giờ, ai là người nói trước đây <laughs> hả thì vợ em mày bị cái à lúc đầu á cái hồi mà mới quen á thì dạng cũng ít nói lắm đã nói là đúng thôi nói vậy thôi nói là xong không nói nữa rồi bắt đầu hai lấy về cái việc mà đầu tiên là việc dọn dẹp phòng móc thì phòng nó bừa thì nhiều khi em cũng lười dọn thì vợ em à, vô dọn luôn em thì nằm không vậy đó em giữ con thì nhiều khi quăng con cho nó tự chơi vậy thì em dọn phụ dù có em có phụ hay không á dạ em dọ cũng cầm ràm đi cái là cầm ràm cái từ đầu cho tới cuối luôn kể cái này nè anh kể sai sự thật có vậy đâu tại vì không chủ động trong công việc một người phụ nữ tại sao nếu như mà người ta mang bản tính càm ràm thì trước đó người ta đã càm ràm rồi cái này là do mình mình thay đổi đối phương nếu như mà cái việc nhà đó <clears throat> mình chủ động làm mình tự làm đi vợ không cần phải nhắc nhở thì họ sẽ đâu có càm ràm ừ. do mình không chủ động không tinh tế nhưng mà bây giờ thì sao ờ, bây giờ thì ờ, có việc em cũng chủ động làm à, là bà con càm ràm không bớt không dạ, à, dạ. vẫn còn à, vẫn còn nghĩa là chủ động làm mà vừa vẫn còn không, nhiều khi cái tính vậy là không không nói chịu nổi mà, mà vẫn, vẫn vẫn đỡ hơn rồi đầu chị rồi một lần xấu rồi tiếp theo còn gì nữa còn chị chuyện ăn uống nữa Sao? mệt thêm nữa cái này hai chồng em được cái là tâm hồn ăn uống à. nhưng mà tâm hồn của vợ em thì nó khó hơn của em chút ừ. nhiều khi hai chồng đói quá tầm chiều chiều năm sáu giờ mà ăn cơm mà ít quá thì tối nó đói lúc đó em mới nói vợ đói bụng quá tưởng gì rồi ờ, em cũng đói rồi mà nãy giờ em không dám nói <laughs> rồi em cũng hỏi à, dũng ăn gì mình đi cái đưa ra nguyên cái danh sách ăn ốc rồi bánh xèo rồi bánh canh này kia đủ loại dạ đó. đúng rồi rồi cuối cùng mới hỏi là muốn ăn nào không biết nữa cà cưa tới hồi thôi không ăn nữa nhịn đói luôn nhịn nguyên đêm đêm có rên rỉ lên không? dạ vẫn rên đói quá mà hỏi ăn thì lại không ăn cô gái này càm ràm trong cái tiếng rên rỉ của sự đói khổ này <laughs> à, cái đó không cái đó gọi là đấu tranh đâu, đâu mình mình đấu tranh đấu tranh tâm lý tâm tư nghĩa là gì đừng ăn đừng ăn đừng ăn mập dữ lắm luôn rồi sẵn đà em kể luôn về cái gì <laughs> em xấu ông là gì xấu của ông luôn thật xấu hả vô tâm này mê chơi game mà không có quan tâm vợ không ừ. quan tâm vợ Thí chơi, dụ... cắm đầu vô chơi game chơi mà quên cả vợ luôn không nhớ tới vợ nghĩa là có thể là nguyên đêm mà chơi suốt tới tới khi ngủ mà hai vợ chồng không tương tác với nhau câu nào ừ. luôn mình nhiều lúc mà mình bực mình mình mình cũng gán nhẹ nhàng mình nói anh chơi game chi vậy anh chơi em nè quay ra mình gả <laughs> chơi game chứ chơi em nè chơi em đi kiểu như cũng dễ chịu à cũng bỏ xuống rồi nói lâu lâu á tại vì cuộc sống hôn nhân là mình đi một con đường dài nếu như mà mình quá chú trọng những cái việc cá nhân hoặc là mình chỉ à. dành khoảng thời gian dành riêng cho cá nhân mình nhiều quá thì cái người còn lại họ cảm thấy cô đơn ừ. ngoài con ra ngủ ra xong thì khoảng thời gian đó là mình phải quan tâm tới vợ mình nhiều hơn quần quật ừ. một ngày mà ừ. không chơi game chơi với bạn nữa cái đó là quá xấu rồi đó rồi, đó là cái điểm lớn ừ. dạ vô toilet tâm sự trong đó quá lâu tâm, tâm sự với ai trời hai gì <laughs> với cái điện thoại vẫn là cái điện thoại à chắc là game nữa đó vô trong à. đó ngồi mà không phải là một lần vô là nửa tiếng có khi hơn một ngày vậy rất là nhiều lần đó, trời ơi đó. vậy chi một lần vô là nửa tiếng đi đó. là một ngày ông đã sống coi như là hai tiếng đồng hồ trong dạ đúng đó. rồi đó cũng khiếp quá mà đi đâu làm gì thì cũng sẽ chậm chạp hơn vợ lê mê ờ. Cẩn à. chưa dạ. nói tóm lại là bây giờ Biết em mong muốn ông dạ. sửa cái gì em thì cũng cũng không có đòi hỏi gì ở chồng mình nhiều tại vì không ai là hoàn hảo hết ừ. mình muốn thay đổi đối phương chứ hết thì mình cũng thay đổi bản thân mình đúng vậy đó mình giống như một tấm gương để mình phản chiếu với người bạn đời mình sau đó nhìn rồi làm theo rồi mình chỉ nói là anh nên giống như là mình tương tác vợ chồng nhiều hơn mình dành thời gian cho nhau nhiều hơn rồi bây giờ còn em em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì tại vì tính em cũng dễ thì cái lúc mà là em với vợ em là tới quá nhanh tại vì phần là do em cái đó là sự lựa chọn của em rồi là em cũng tin tưởng vợ em thì em cũng không có mong muốn thay đổi gì nhiều em mong muốn vợ em là yêu thương chăm sóc chồng con này kia thôi yêu thương chăm sóc chồng con yeah. Dạ. vì hai người này ước ao vậy giống nhau vậy <laughs> như vậy cuối cùng là lỗi của ai <laughs> hiểu không dạ. năm mươi năm mươi vậy năm mươi vậy nếu như em muốn ảnh tương tác với em yeah. Dạ. bớt đi cái điện thoại thì em phải dành cái vị trí của em ở cái điện thoại của ảnh chăm sóc cho ảnh hỏi han lo lắng chăm sóc giống như điều ông ông mong muốn vậy đó ừ. đúng thì không? ngược lại ừ. thì cái điện thoại ông sẽ quên bớt đi ông sẽ phải đối diện với em ông phải tiếp cận với cái đối tượng mà đang chăm sóc ông chứ đúng dạ. rồi đúng không nè dạ. rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình vòng son nghe dạ, dạ, cảm ơn chị dạ à, em chào à, anh tú Thịnh chào chị ông Vân em tên là Nguyễn Thái Hòa năm nay 30 tuổi em hiện đang là nhân viên văn phòng à. em uh, sinh sống và làm việc tại uh, biên hòa đồng nai biên hòa à, đồng nai đây là vợ em con em dạ em uh, xin chào mc hồng vân và mc quốc thuật em tên là tuyết nhung năm nay em 26 tuổi hiện em đang là nhân viên văn phòng và là giáo viên tiếng anh tại biên hòa đồng nai ừ. hai bạn là chắc có lẽ là quen nhau trong trường hợp là chắc là ở gần nhà nhau rồi là quen nhau đúng không dạ thì uh, giống như là một cái duyên á thì uh, em với vợ em thì trước đây là không hề quen biết có một người bạn mới rủ em đi cà phê tiếng Anh thì em mới ừ. gặp vợ em lúc đó ừ. thì cái ấn tượng lần đầu gặp vợ em là nhìn vợ em rất là truyền thống luôn tóc thì tóc đen tuyền xõa ngang vai mái ngố mà Nhưng có bị... mặc đồ truyền thống không dạ cũng mặc đồ truyền thống cảm giác đầu tiên của em là giống như em bị xét dạ, rồi đúng không dạ, em ngoại hình nhìn là thì... thích liền đúng không cô gái truyền thống việt nam đúng dạ. không còn em thì sao em gặp ảnh thì em thấy thì sao dạ thì à, ban đầu em gặp ảnh là em cũng không có ấn tượng gì đâu có một cái ấn tượng mà em nhớ về ảnh á ừ. là lúc mà em dạy tiếng anh cho ảnh xong rồi ảnh học ví dụ ảnh đưa cái câu là can you show me the way to your heart có nghĩa là em có thể chỉ cho anh đường đến trái tim của em hay không oh. đó trời ơi vừa mới học tiếng anh xong là bung ra cái câu thả thính như vậy rồi lúc đó em rất là rối bời luôn không biết là có ngụ ý gì hay không ở ờ, sau đó thì sao chắc chắn là em phải là phải lên một cái kế hoạch gì đó để mà mua cô giáo này đúng không à, đúng rồi thì lúc uh, sau đó là tuần nào em cũng đi uh, quán cà phê tiếng anh đó để em kiếm vợ em à. thì uh, lần uh, lần thứ hai thì em không gặp được vợ em lần thứ ba thì em mới gặp lại được vợ em và ừ. lúc đó ừ. em bắt đầu là xin số điện thoại nhắn tin rồi rủ vợ em đi ăn rồi đi chơi giống như tư cách là bạn bè vậy à. nhưng mà cô ơi lúc đó là cô đã có ý trung nhân chưa cô có bạn trai chưa dạ lúc đó thì em mới chia tay bạn trai xong ạ à. có một cái biến cố như vậy là cái cái người bạn đó bạn của uh, vợ em bây giờ nè ừ. thì có ẹt facebook em và nói là là bạn trai của vợ em ừ. hai người đang có trục chặt thì kêu nói là em đừng có xen vào chuyện giữa hai người à. thì em mới copy cái dòng tin nhắn đó, em hỏi thẳng vợ em luôn là em với người này như thế nào đã chấm dứt hay chưa thì lúc đó vợ em mới kêu là cái người này đã chấm dứt mà cách đây hai tháng rồi ờ. và đang làm phiền thì để nhân cơ hội đó thì em ờ, tới luôn ngỏ lời luôn rồi sau đó thì như thế nào tình cảm của các em nó có cái gì vui không Trời ơi, trong cái quá trình quen á, tụi em nói chung là không còn giữ kẽ gì với nhau nữa rồi Nói chung là có bao nhiêu cái thứ gì gọi là xô hết ra cho nhau luôn ừ. Thì em nhớ là có một lần mà tụi em nắm tay nhau đang đi bộ rất là tình cảm nha Xong rồi cái tự dưng chồng em á, nắm nhẹ tay em, kéo xuống dưới mông gì nè Trời ơi, tặng cho em một quả bom nguyên tử luôn, có kêu một cái bụng To ơi là to luôn Trời ơi, sao em kêu trời cái gì vậy? Ghê vậy ông nội Đó, xong rồi cái từ đó trở đi là em gọi chồng em biệt danh là bụng rồi sao nữa còn tật xấu gì không mới đầu em rất là thành tượng vợ em nha giống như là vệ nữ bao nhiêu cái tính tốt ở trong người á là vợ em có hết nhưng mà lúc quen mới biết là không phải như vậy thì vợ em là hay nói ờ, yêu thương em ngoài đường lắm sau này em có như thế nào thì em cũng bên cạnh anh mãi mãi không bao giờ rời xa anh ngay lúc đó luôn có mấy chó nhảy ra sủa em mới đứng ra em đỡ em đỡ vợ em nghĩ là vợ em đứng sau thôi tại vì ờ. sợ chạy mất dép ra đâu không biết luôn ờ. đó nghiệp quật ngay lúc đó luôn đó. có nghĩa là ờ, chó vừa cắn cái là bà mất xác luôn không thấy bà đâu tại vì em, em sợ chó lắm cái mối gặp tình là em của sợ. các em chắc nhiều câu chuyện vui lắm đúng không <laughs> dạ đúng hiểu rồi. lúc mà các em cãi nhau thì như thế nào ta? ai đứa nào là đứa thắng em cãi. lúc nào cũng đòi thắng hết trơn á bằng ờ. mọi cách em phải là người thắng cãi lộn kiểu nguy hiểm lắm anh có lần cãi nhau cứ em cương lên luôn thử một lần xem sao đòi chạy ra quốc lộ <laughs> các em phải níu lại rồi hay diễn nữa ví dụ mà ấy lên giận lên xong ơ em em đau bụng quặn quặn quặn cái ngực nằm làm xuống dưới đất vậy bữa đó nằm bất động luôn nhưng mà một vài lần trước là em biết rồi ờ. em năn nỉ mấy lần trước em năn nỉ ghê lắm ờ. lần này em biết rồi em ném đôi dép ngồi chờ luôn ừ. giờ coi chừng nào đứng bà nằm hồi chứ ba mệt chứ ba ngồi dậy nằm nằm hồi mệt quá dậy tự tỉnh luôn hả em dạ đúng rồi <laughs> tại diễn nhiều lần quá rồi mấy lần trước thì người ta còn cảm mình người ta còn này nọ nhưng mà làm tới làm luôn một bài cái là để mặc kệ luôn nằm liếc liếc em riết à liếc đó coi em có làm gì đấy còn lộn cơm bò vậy hả dạ. các em quen nhau bao lâu thì mới cưới nè tụi em quen nhau gần 2 năm mà hai năm trời chắc là đi chơi xa với nhau nhiều lắm đúng không Dạ đúng rồi, coi như là mỗi tháng gọi là đưa nhau đi trốn á Tháng à. nào cũng đi xa với nhau hết trơn á Cái chuyến đi mà lần đầu tiên của tụi em á là chuyến đi đến Bình Ba Thì không hiểu sao mà xui sao hôm đó trời mưa to lắm Thế là hai đứa ướt sũng luôn Cái xong rồi lại quay về phòng Và lúc đó thì em cứ còn ngây thơ kiểu gì á Xong rồi cái anh này ảnh sánh tới em Cái tự nhiên ôm xong rồi hôn em xong rồi gọi là đi xa vấn đề luôn à. sao em thấy vậy rồi em kêu là không được đâu anh ơi mình mới quen mà không có được như vậy đâu trời coi như mặc kệ những gì em nói tay thì xé bao con sói ra coi như là mọi thứ là cứ đi trên chỗ theo ổng mặt em lúc đó đơ luôn mà đây là đâu trời ờ. ơi tôi đang làm gì vậy không biết làm gì luôn. làm luôn dạ làm gì làm còn em mặt đơ ra em không biết gì luôn nhưng mà có làm ờ, được không làm được có hai phút à hai phút là xong xuôi hết câu chuyện rồi đó tại chắc em đơ quá đó cái đơ qua mất cảm xúc mất cảm xúc không còn cảm xúc nữa rồi sau đó thì sao bao lâu thì ảnh mới cầu hôn em quen khoảng 2 năm là bắt đầu ảnh cầu hôn em thì cầu hôn nó cũng không có giống như người ta đâu thay vì là phải tạo ra bất ngờ đúng không thì coi như là em là đạo diễn trong cái cuộc cầu hôn nó luôn á <laughs> coi như là mọi thứ là em lên chi tiết hết tại chị biết phụ nữ mà thích ờ, lãng mạn nè thích được cầu hôn nè cái em chị ảnh các cái cầu hôn như thế nào em kêu là khi mà cầu hôn em á à phải quỳ xuống nha đó quỳ xuống trao nhẫn rồi phải nói lời ngôn tình nè Ồ. Ờ. xong rồi cái em sẽ dạ bờ đứng lên em khóc và em ôm anh giống như kiểu bất ngờ vậy đó Trời ơi, bà chỉ đạo hết luôn hả dạ em chỉ đạo hết luôn ờ. xong rồi cái hôm đó đi nha trang với nhau thì em có nhờ bé em nè em nhớ quay phim lại cho chị nha em đang canh cái thời cơ mà có đám đông đứng ở đó đó ờ. đó xong em kêu anh ra diễn đi nhanh lên mọi người đang đứng ở kia kìa <laughs> xong rồi ra giữa đám đông đứng nha xong rồi nhạc rền vang lên à. xong ờ. rồi ảnh quỳ xuống coi như là làm răm rắp theo những cái lời mà em đạo diễn làm chỉ luôn à. đó rồi có treo nhẫn nè xong ừ. rồi nói lời ngôn tình nè ờ. xong rồi đứng dậy xong rồi hôn em không gian nó là lãng mạn gọi là đúng ý của em luôn á ừ. coi như cái là lời ngôn tình đó em có viết cho ổng luôn không dạ có em chỉ đạo hết luôn mà không ai làm đơn như khúc gỗ vậy tiếng việt ạ à. trời chứ học từ khi quen em giờ là tiếng anh coi như là càng ngày càng tệ luôn á em có nhớ cái câu mà cái câu thoại mà cô ấy cũng viết cho em không em quỳ xuống rồi em nói là quên rồi hả rồi <laughs> ờ, câu đó câu sao, sao câu À, nhưng mà thời gian quen em thì uh, em làm cho anh cảm thấy giống như là mình và là người đàn ông đức thực vậy đó ừ. à, gặp em là anh coi như anh thay đổi hoàn toàn diện luôn em là người phụ nữ gọi là đáng quý ha người phụ nữ độc đáo và dạ. đặc biệt nhất giống như viên kim cương quý giá vậy đó à, gặp được em coi như là anh có được tất cả rồi đó cho nên bây giờ nhân dịp giây phút này thì anh hy vọng là em sẽ trở thành vợ của anh đó. Trời ơi Chị hỏi em nào hôm đó em làm theo cái sự chỉ đạo Em á cái cảm xúc em ra Em thì em là người không thích như vậy ừ. Vợ em thích làm màu Ồ, Mà lúc đó em sao Nhung lúc đây cũng diễm mà lúc đó nước mắt em chảy ra này diễn kinh khủng Lúc mắt em chạy ra coi như là em cảm động lắm trời ơi trời ơi em cảm động gì đâu á trời ơi Sau khi em ôm ảnh em khóc à, Cái clip nó còn à. Còn anh báo lên facebook đó Trời để về chắc ta Em à? Facebook để tôi còn clip đó cái tôi cười chết luôn thiệt <laughs> đó sau đó, cái cầu hôn đó là ba, ba bao nhiêu lâu thì đám cưới mình là cầu hôn từ tháng 3 xong rồi ờ, tới tháng 11 là tụi em cưới, cưới. Dạ. Ờ, trong cái tiệc cưới <laughs> em có đạo diễn cho ông một cái màn trên sân khấu không có luôn có luôn có luôn hả dạ. lúc đó thì em ờ, em phải bắt ảnh là phải biểu cảm trên khuôn mặt sao à. sao như thế nào em hát rồi em bước lên trên khán đài rồi ảnh phải ngôn tình à. rồi dìu dắt em giống như là đang khiêu vũ vậy đó à, à. đó chứ bình thường mặt anh ảnh đơ lắm mà cũng khiêu không biết nói lời cảm rồi, xúc à, khúc cuối phải quỳ xuống cầm hoa đưa lên cho vợ em Ôi, thiệt vâng. mà bữa đó làm tròn nhiệm vụ không chào dạ. chị rồi cái đêm tân hôn em có đạo diễn giọng đâu <laughs> trời ơi đêm tân hôn của người ta thì hì hục người ta làm chuyện đó đúng không đêm tân hôn của tụi em là hì hục ngồi đếm tiền đếm xong rồi cái lăn ra ngủ luôn không có làm gì hết trơn á mà xong rồi cái ngày hôm sau đi chăn mật với nhau tưởng đâu là sẽ gỡ lại là làm ăn lại được rồi nhưng mà ai ngờ em lại bị chó cắn không biết kiếp trước có thù kiếp gì tiền kiếp với loài chó sao gặp mình là sủa gặp mình là cắn cắn xong rồi cây thế là chồng em phải đưa em về trung tâm phải đi chích ngừa ở à, đâu làm ăn được dạ chích ngừa xong rồi cây em bị sốc phản vệ cái em ói cái em ngủ ly bị mấy ngày trời luôn thế là toàn trăng mật được gọi là toàn ngựa mật luôn nó không có làm ăn được gì hết trơn á là là dập mật luôn cái dạ, dạ dập mật luôn sao cũng đời em sao chó nó ghét <laughs> em không biết em, cũng tuổi chó mà không hiểu sao chó nó ghét em á rồi cưới nhau được bao lâu rồi dạ tụi em cưới nhau cũng được uh, một năm rồi à, chắc hiểu có, nhau quá rồi chưa? từ cái lúc dạ, dạ chưa ạ dạ, à. ờ, nghe nè ở nhà là bà có hay đạo diễn cho em những cái màn gì khác không à, có anh thôi bây giờ hôm nay nhân cơ hội này em có thể nói ra một vài tật xấu của vợ em nữa tật xấu của vợ em là hay bắt em diễn với lại ghen mà ghen kinh khủng nha ghen bốn cấp độ luôn đầu tiên là ngày xưa là ghen trong quá khứ à. xong rồi giờ bắt đầu ghen trong hiện tại à. xong rồi ghen trong mơ à. rồi còn ghen trong tương lai nữa <laughs> cha tương lai ghen với ai dạ. đang đi xe em cái kêu lỡ mai mà em có chuyện gì xảy ra mà không còn bên anh nữa thì anh có ở vậy à, anh ờ, tôn thờ em không cái em thì em biết ý là muốn nói gì rồi nhưng mà em khoái nói ngược lại tính ừ. em ờ. nhây mà ừ. cái em nói là tất nhiên anh phải kiếm người khác chứ ở vậy hoài sao được ừ. cái đó đó là ghen lên là ghen dạ, sao dạ. lúc đó làm sao lúc đó là... lúc đó là siết cổ em trên xe luôn xíu đều muốn tông xe luôn vậy luôn á hả kinh khủng lắm là ghen trong tương lai ghen trong tương lai đó còn ghen ghen trong mơ nữa là hai cái mà ghê ghen trong mơ là sao ghen trong mơ là sao có một bữa là hai vợ chồng đang nằm ngủ cái vợ em quơ tay múa chân ghê lắm đánh vô em liên tục luôn ừ. cái em thấy thương vợ em quá chắc là bị ờ, mộng du hay gì bị nằm mơ ác mộng á em mới ôm vợ em trong lòng ngủ tới sáng luôn cái sáng vợ em mới kêu là biết hôm qua sao em đánh anh không em mơ thấy anh ngoại tình <laughs> nhưng mà cái người mà chồng em ngoại tình là em có thấy khuôn mặt không em thấy hình cô nào cũng đẹp gái lắm luôn á đó xong cái tự nhiên em ghen mà một khi em ghen là em khoa tay của cho làm quýnh quýnh quýnh liên tục vậy á đó là tật ghen rồi ờ. còn tật xấu gì nữa có yêu thích chồng một cách gọi là cuồng nhiệt không đó nói chung là cũng có anh à, lúc nào đi đâu cũng bám đuôi theo chồng không rời xa một gan một tấc luôn tối ngồi hay rút nách em ngủ mà anh ờ. khoái vậy sao á khoái ngửi nách rồi hết rồi phải không dạ rồi, em tới em đó anh ấy có có tật xấu gì không chồng em á tật xấu của chồng em là chơi dơ với chơi lầy vợ chồng em có cái thói quen là làm những phải làm chung với nhau hết tắm là cũng phải tắm chung với nhau luôn đó thì cái, cái một hôm có cái đợt tắm chung xong rồi chồng em kêu là họ để anh tắm nước ấm cho vợ nha ờ ừ, xong rồi lúc đó em cũng cảm thấy là ừ có nước ấm chạy lên người em nhưng mà nước ấm này á cái mùi nó nó kỳ kỳ xong cái em quay lại em nhìn chồng em trời ơi em tá hỏa luôn em cứ nghĩ là nước ấm từ vòi nhưng mà không nước ấm từ vòi của chồng em <laughs> thôi lầy quá vậy em lầy thiệt trời lầy thiệt lầy lội quá hưởng với anh <laughs> rồi tiếp tục tiếp tục là thật xấu nữa đó là ổng buổi sáng dậy á chị biết không là mồm hai đứa đều rất là thối mà ngày nào cũng đè em ra em hôn buổi sáng gọi là hôn tình yêu này nọ nhưng mà em không chịu được nổi cái mùi đó luôn mới ngủ dậy kia còn chạy ra mà rồi vậy mà đòi hôn em này này nọ xong rồi chưa kể nữa mà ổng này ổng chơi dơ mỗi lần mà ngồi rảnh với em là ngồi móc cướp mũi móc cướp mũi xong rồi chét đầy lên người em này nè đó à. xong rồi que chín tức nè em nhìn coi cục này bự không cục này đẹp không <laughs> ôi trời lầy quá rồi nó nghe nè vợ chồng tắm chung cái làm gì cũng chung chứ chắc anh ấy siêng năng lắm dùng điều đó đúng không lúc mà mới cưới mà coi như ngày nào bắt trả bài hết trơn á ừ. đó xong rồi mà ổng mà không trả bài đàng hoàng là coi như có chuyện á ừ. thì em nhớ là có cái hôm mà 4 ngày liền ổng mệt quá không có trả bài cho em được xong tự nhiên ngày hôm sau cái em bị đèn đỏ luôn ừ. đèn đỏ dí là tới hết một tuần luôn rồi là tổng cộng là hết 11 ngày thế là không làm ăn được gì hết cái em nổi điên lên hôm sau em lên công ty em spam tin nhắn nói chung là em làm phiền không cho làm việc luôn từ sáng tới chiều luôn rồi sau dạ. đó là có cộng dồn lại trả một lần đúng không có, trả nguyên tuần luôn mà dạ rồi dạ. bây giờ em mong muốn à, anh ấy thay đổi điều gì thì chồng em á đối với em là ảnh là toàn diện hết rồi rất là yêu thương em việc gì cũng san sẻ làm với em hết cho nên cũng không có nhiều tật xấu thì em cũng không mong ảnh thay đổi điều gì hết ừ. dạ rồi còn em có mong muốn bà xã thay đổi điều gì không em thì em cảm thấy rất là may mắn vì có một người vợ như vậy rồi em chỉ có một mong muốn là vợ em bớt nóng tính lại tại vì lúc mà nóng tính lên vợ em hay nói những cái câu rất là khó nghe oh. với ờ. thứ nhất là thứ hai là nóng tính thì nó làm cho sức khỏe của mình nó bị thuyên ừ. giảm ừ. mình nóng tính lên mình. <clears throat> mệt tim mệt dạ. mà ủa em em nóng dữ lắm hả dạ đúng rồi em bạn hoại em à không thực ra tại vì hai bạn này mới có một năm á cái năm đầu tiên là năm tụi em phải cọ sát về tính tình của nhau á dạ, đúng để rồi. mà tụi em tự biết là mỗi người phải bớt cái tôi của mình lại để dạ. tụi em hòa hợp lại dạ. thì đây vẫn còn là cái thời gian mà tụi em phải bàn bạc phải đối diện với nhau về ừ. tất cả mọi phương diện anh cũng mong là các bạn sẽ hoàn hảo hơn nha mọi thứ sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn dạ. để mà sẵn sàng chuẩn bị chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình chúng ta nha dạ. xin cảm dạ. ơn các em dạ. dạ, cảm ơn